và ờ, bảng B thì có Hà Lan Pháp và Ireland anh em bảng C thì có Italy và Anh thì mình chẳng vấn đề vậy nhận định cái bảng C này cho tất cả anh em và có à, Italy và Anh nha còn bảng D thì anh em thấy có Croatia nè xứ Wales nè Armenia nè còn trong cái bảng D bảng E bảng E thì có Ba Lan Cộng hòa Cộng hòa Séc nè còn cái bảng F thì có Bỉ Úc nha anh em Bỉ uh, Áo cái thằng này Áo với Thụy Điển bản G bản G thì có Hungary Bản G này gồm những cái đội rất là yếu thì cái bản G này Hungary cũng có một cái um, lợi thế nha anh em còn cái bản H thì bản H anh em thấy có Đan Mạch nè Phần Lan nè còn cái bản Y bản Y thì có um, thằng này là thị thị, thị sĩ thị sĩ nha anh em có thị sĩ Romania Kosovo Belarus bảng bảng gì thì có à, Bồ đầu Nha nha anh em bảng gì thì có mình Bồ đầu Nha là mạnh nhất có cái bảng mà hay thì à, hiện tại có cái bảng Hà Lan Pháp nè anh em với cái bảng à, của Italy với Anh với Ukraine nè Bắc Macedonia nữa thằng này là đợt đến đánh hạ Ý nha anh em thằng này đợt Bắc nè là đợt đánh hạ thằng Ý không cho thằng Ý vào World Cup thì năm nay thằng Ý là giống như là đương kim du địch trong cái ờ, Euro này nha anh em thì mình sẽ vào phần nhận định của cái trận Ý và Anh cho tất cả anh em nha thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái trận Ý và Anh diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 24 tháng 3 đây là trận đầu tiên trong cái ờ, vòng loại ờ, Euro nha anh em thì cái bảng của Ý và Anh gồm Ý mà, Anh Ý Mata bắt Đô bắt uh, Donia Urena nữa anh em thì cái bảng này có cái đội ờ, của Urena mới chiến tranh xong nữa nè thì mình sẽ đi vào cái phần nhận định phong độ gần nhất của hai đội nha thì anh em thấy Italy trong cái uh, hai trận giao hữu gần nhất thì Italy thắng uh, uh, Albania với cái tỷ số là 3-1 nè thua thằng uh, Áo với cái tỷ số là 2-0 thì à, thằng Italy um, đang háo hức để quay trở lại à, đá cái dòng loại Euro nha anh em tại vì World Cup Italy không được đá um, World Cup thì Italy cũng đang rất là thèm khát những cái trận đấu với ông lớn giống như trận này Italy gặp Anh thì Italy sẽ quyết tâm lấy lại cái phong độ mà cái um, à, à, đương kim du địch nha anh em thì đương kim du địch sẽ thịnh nộ trong cái trận này còn bên phía cái đội tuyển Anh thì anh em thấy trong cái World Cup á, à, Chambo Shit thì anh em thấy anh anh trong 5 trận gần nhất thì anh em thấy anh nó hòa Mỹ với tỷ số không đều nè nó ăn Iran Iran thì khỏi bàn anh em Iran nó ăn với cái tỷ số là 6-2 nè nó ăn xứ Wales luôn anh em ăn xứ Wales luôn nha ăn Senegal nữa ăn um, thua Pháp thua Pháp với tỷ số là 2-1 Pháp thì um, rất là mạnh rồi không bàn cãi nha anh em còn Italy thì phong độ của Italy cũng rất tốt nhưng mà Italy không được dự World Cup là um, giống như Italy đang có một cái phong độ xui nha anh em xui nói chung là xui đi gặp mà bắt đi Noa gì mà cũng vẫn để thua nha anh em thì trong cái lịch sử đối đầu gần nhất thì hai này toàn quà thì nhiều nha quà thì nhiều nhưng trận gần đây nhất á, um, thì Italy thắng Anh với cái tỷ số là một không thì anh em cũng thấy đấy rồi đó còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Ý thì anh em thấy trận lượt lượt đi này chơi trên sân nhà của Ý nha anh em thì anh em thấy đây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 thì cái trận này á là nhà cái đang đưa ra cái mã kèo đồng nhưng mà tài xỉu 2,25 thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu hai thằng này đã chưa có trận nào mà ngoài một bàn thắng thì nhưng nhưng mà cái sự thèm khát để đấu với những ông lớn giống như anh này thì thằng ý nó đang thèm khát bàn thắng rất là nhiều thì trong cái trận khai mạc này khai mạc vòng loại euro thì anh em cứ nên vào cái mã tài mạnh tay cho mình thì tại sao anh em vào cái mã tài mạnh tay mà anh em lại nằm thêm thằng đội chủ nhà cho mình nữa thì mình tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em đây cả trận thì anh em cứ nằm thằng ý đá đồng đá đồng cho mình tài xỉu thì 2,25 thì anh em nên vào cái mã tài 2,25 cho mình nha 2,25 tài. Còn hiệp 1, hiệp 1 thì anh em vẫn nằm thằng Ý luôn. Còn tài xỉu hiệp 1 thì anh em không nên vào kèo. Còn góc thì mình sẽ phân tích về cái vấn đề mà hai thằng này từng gặp nhau. Góc bao nhiêu trái. Đây, mình sẽ dịch qua tiếng Việt cho tất cả anh em. Đây, cả hai đội ghi bàn. 5 trên 7 trận là cả hai đội đều ghi bàn thì hai này đá rất là ít thẻ nhưng anh em không nên vào thẻ thì ít hơn hai bằng 2,5 bằng thắng là nó trong vòng 5 trên 5 trận rồi thì anh em thấy trong những lần đối đầu hai này gặp nhau chỉ một không một điều là cao nhất một điều là cao nhất rồi thì anh em có thể vào cái mã xỉu gốc được nha thì anh em thấy hai này trong 9 lần gặp nhau ít hơn 10.5 góc thì xỉu gốc nó ra tầm chừng uh, 10 góc ấy hai này chắc ra 9.5 góc thì anh em có thể vào cái mã xỉu góc được nha thì mình sẽ vô cái trận gần nhất mà thằng ý gặp thằng anh trên sân nhà của nghĩ luôn nha anh em đây anh em thấy cái trận đó thằng Italy ăn với cái tỷ số là 1-0 hai này đá tầm 3 thẻ vàng trận đó thì à, góc nó nghiêng về chỉ có 9 quả thôi anh em nhưng mà cái trận này nhà cái nó đưa ra tới à, 9.5 góc thì anh em có thể nằm à, xỉu góc được nha anh em nằm xỉu góc và anh em nằm đội chủ nhà cho mình còn tài thì anh em lót nhẹ tay thôi chủ yếu anh em nằm cái đội chủ nhà mạnh tay cho mình thì anh em thấy hai lúc trước là thằng anh đá đồng thằng anh chấp 0,25 nhưng mà cái trận này đá đồng thì anh em thấy là cái tỷ lệ kèo mà thằng ý thắng là rất là cao tại vì trận khai mạc mà anh em thì ờ, đương kim du lịch phải thịnh nộ ờ, một hai ba bàn thắng gì đó để lấy lại cái quy phong mà không được ờ, tham dự World Cup vừa rồi nha anh em thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận khai mạc dòng loại World Cup nha anh em ấy dòng loại Euro nha thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn trong cái trận ờ, Euro này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo anh em lên Zalo anh em tìm kiếm cái số điện thoại của mình nha đó là 0937072613 hoặc là Telegram dạ. kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để đăng ký trang để có thể chơi được một ờ, cái dòng ờ, loại World Cup lộn dòng loại Euro nó hiệu quả nhất nha thì còn có U23 rang đá cúp ở tại Qatar nữa có Việt Nam nữa nha anh em thì còn rất là nhiều kèo chứ không chỉ riêng một cái vài mã kèo ở đâu anh em thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cái thông tin của mình để trên phần màn hình thì dưới bằng bình luận có cái số zalo mình hoặc là cái telegram thì anh em cứ vào đó mà anh em nhắn tin trực tiếp qua cho mình sẽ gửi kèo cho tất cả anh em và cho anh em vào nhóm để anh em chơi được nhiều kèo hơn nữa thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho anh em cái trận đầu tiên của thằng Italy và thằng Anh diễn ra vào lúc 2 giờ 45 thì anh em nào đang xem được video này anh em để lại cho mình một bình luận dự đoán tỷ số nếu mà anh em nào dự đoán trúng thì mình sẽ lọc cho tất cả anh em 500 ngàn để anh em uh, có động lực để anh em bình luận nhận định tỷ số nha thì um, còn à, anh em nhớ để lại cho mình một uh, lượt đăng ký kênh để anh em có thể nhận được video sau của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau